đâu có dễ dàng trao trái tim của tao cho một người mà tao không có yêu Đôi khi mình muốn trao Nhưng mà người ta đâu có muốn nhận Ê Có phải mày đang nói tới anh Quốc Hùng không vậy? Nè Tao có chuyện muốn nói với mày Mày có chịu nghe tao không? tao nghĩ Mày đừng có chọn mấy anh chàng đẹp trai như người mẫu mà yêu Đàn ông mà đẹp trai hào hoa hả Thường dối trá và hay phản bội lắm Mày có nghĩ vậy không Bà nói vậy là vì bà đã có người yêu vừa đẹp trai vừa lịch lãm Nói vậy sao Bà không tránh Peter ra đi Còn suối mình rời xa anh hùng nữa Là có ý gì Nè Yến Ly Yến Ly ừ, Tao nói có nghe không vậy Tao muốn tốt cho mày Mày không có buồn tao chị chứ Kim Oanh, chị Kim Oanh Còn chị này... Kim Oanh ơi, có lộc ăn, có lộc ăn nè <laughs> Ủa, có chị Yến Ly nữa hả? Ừ. À, chị đừng ăn ké rồi nha Cái gì mà quan quan dữ vậy? Hồi nãy á, em đi ngang qua phòng kinh doanh á Thì sư mẫu Quốc Hùng gửi cho chị vỏ trái cây nè Anh ta quan tâm chị ghê luôn á nha Mấy hôm nay á, biết sếp đi vắng Nên nhờ em á, chăm sóc cho chị á Sao em lại lanh dữ vậy trời Tự nhiên cái nhận à ừ, Có sao đâu Thì em sắp từ bên kia qua bên đây thôi Chút xíu mà Vấn đề không phải là khoảng cách gần hay xa Mà quan trọng là chị không muốn nhận quà của người ta Chị này Quan trọng quá vấn đề không à Đây á, chỉ là vỏ trái cây thôi mà Chứ đâu phải kim cương hộp xoàn gì đâu Mà suy nghĩ kỹ quá vậy Con nhỏ này thiệt tình luôn á ừ, Thôi mình về phòng làm việc đây à, ờ, Hay là lấy vỏ trái cây này về ăn đi Ly ở dưới quê mới gỡ lên rồi Mình còn ăn chưa hết nữa Chị Còn cái này thì sao chị ừ, Thích ăn lắm đúng không Lấy luôn đi cô Chị cho em thiệt hả Cảm ơn chị nha <laughs> trước đó Dạ Nè Cô làm ăn cái kiểu gì vậy Cô lao cái chỗ này không mà mấy tiếng đồng hồ Nhìn kìa nguyên cái sảnh đằng kia đang chờ cô làm kìa Dạ chị ơi Tại cái chỗ này người ta đi ra đi vô nhiều lắm Nên hãy dơ là em phải lao Hãy dơ là em phải lao liền Trời ơi cô làm cái gì cũng phải động não chút xíu chứ tôi bó tay với cô luôn rồi đó đây là khách sạn 4 sao chứ không phải là khách sạn bình dân cô hiểu không năng lực của cô <laughs> chỉ có vậy thôi chỉ phù hợp làm cho những nơi bình dân tôi nói thiệt với cô nha nếu như mà không nể chị kim quanh tôi đã đuổi việc cô từ lâu rồi tại sao mỗi lần kiếm chuyện với em chị cứ nhắc tới chị kim quanh hoài vậy đúng là chị kim quanh giới thiệu em vô đây làm thiệt nhưng mà em đã cố gắng hết sức mình học hỏi không có dựa hơi ai Sao chị cứ gây gắt với em hoài vậy Không dựa hơi chứ còn lại gì nữa Tôi nói cho cô biết Trước đây á Muốn tuyển nhân viên vào đây làm Thì phải được thử qua tay nghề nè Phải có bằng cấp như thế nào Rồi kinh nghiệm ít nhất là một năm mới được làm Còn cô á Không có bằng cấp Không có tay nghề gì hết Vậy mà cũng đòi làm khách sạn 4 sao Cô hả Chỉ có thể phù hợp làm khách sạn bình dân thôi Chào chị Chào cô anh gửi gắm Khánh Linh cho chị Tôi đã nói rõ hoàn cảnh của Khánh Linh cho chị nghe rồi Cô ấy còn non nớ còn yếu kém lắm Mới tốt nghiệp phổ thông trung học xong Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn quá mới đi làm Chị không thương em nó Không chỉ bảo nó Mà bây giờ còn dùng mấy cái từ khó nghe gây gắt như vậy nữa à. Nếu mà chị khó khăn với Khánh Linh quá như vậy Tôi sẽ chuyển Khánh Linh qua tổ khác Dạ thôi không cần đâu chị Chị chuyển em đi chỗ khác phòng ờ, người ta lại nói em dựa hơi chị à, Dạ thôi Tôi xin phép chị Tôi có chút việc tôi đi ạ à. Chị Em đã cố gắng hết sức rồi Em không có làm biến đâu Chị tin em nha Chị hiểu mà Muốn người ta không nói được mình á Chỉ có một cách thôi Là phải chứng minh bằng công việc của mình thật ra cũng chỉ là công việc lao động bằng tay chân thôi Em đã cố gắng hết sức rồi Công việc ở đây lương rất thấp Đã vậy còn bị người ta nói này nói nọ nữa Thôi mà Em đang trong thời kỳ vừa học vừa làm Cho nên lương còn thấp Nhưng mà có cực cách mấy cũng phải ráng cố gắng kiếm theo cho mình một cái nghề Chị biết Môi trường làm việc nào cũng có sự gia chạm hết Em cảm ơn chị Tôi ráng làm việc nha Chị đi Ừ về Vô đi À cô Dạ Con mời chú dùng nước à, Cảm ơn cô Chú đi về có mệt không chú Ừ không sao Tôi cũng quen với những chuyến bay rồi ở nhà mọi việc ổn chứ Dạ Nhìn chung thì tất cả mọi việc đều ổn hết đó chú Các phòng ban đã theo kế hoạch triển khai Thứ tự việc đầu năm mà cứ làm thôi ừ. ừ có phòng nhân sự Kiến nghị với tổng giám đốc Tuyển thêm một số vị trí nữa Sao lại phải tuyển thêm Dạ Có một số người xin nghỉ vì lý do gia đình Một số người thì bị thôi việc Vì vi phạm kỷ luật của mình Bên phòng nhân sự đã trình lên báo cáo Chú xem qua rồi ký duyệt để cho Yến Ly tuyển thêm một số vị trí nha chú Được rồi Để tôi ờ, xem xét xong. Sắp tới có một số đoàn khách du lịch nước ngoài Cô hãy chú ý để bố trí những hướng dẫn viên Phục vụ cho đàng hoàng Khách sạn của chúng ta đang hướng đến một số khách nước ngoài nên mọi công việc chúng ta phải đạt chuẩn dạ con biết mà con có chuyện gì không um, dạ dạ thưa chú um, con muốn xin nghỉ phép dài hôm gia đình của con ở dưới quê có việc con muốn về quê ừ, nhưng mà tháng trước cô đã xin nghỉ phép rồi mà ừ, con biết chứ nhưng mà lần này con không về quê không được chú có chuyện gì quan trọng lắm phải không? Ừ, dạ phép ra ngoài làm việc ừ. Chị Cái này nè phải không ừ. Không Không phải hả Còn cái này ừ. Đúng không Ủa chị Quà của sếp mua nước ngoài cho chị á hả ừ. Trời ơi Cái đồng hồ Đẹp quá à Trời ơi sáng quá chị ơi Sáng quá trời sáng luôn á Lấp lại lấp lánh luôn nè Trời ơi đẹp quá à Trời ơi Trời ơi Mùi nước hoa này em thích nè Có một sự hối hận khi làm chung với con người để trong phòng á Cứ chọc em hoài à Công nhận á Chị được ưu ái ghê luôn á Sếp thương chị ghê luôn á Mua biết bao nhiêu đồ luôn nè đề với chị luôn á Nhiều chuyện quá đi Đi về làm việc Để em dẹp vô nha Thích quá à Cho em ngửi xíu nha Yến Ly Yến Ly Nè Hả? Mày qua kiếm tao có chuyện gì không vậy À Đâu có gì đâu Ủa Ly Ủa Ủa chị Hồ sơ của chị kìa mình cũng nên nói chuyện thẳng thắn với Kim Oanh trưa mai tôi cần gặp chú có chần động cái ngọm không bà ơi về đâu ra về rồi đó hả mệt không con không mệt vui lắm thôi vô nghỉ đi rồi ăn cơm dạ cho con giặt đồ trước rồi con ăn cơm luôn nha biết giặt đồ Dạ hôm qua anh hai đã dạy con giặt đồ rồi <laughs> Hay quá ha Mà thôi để nó lát má giặt giùm cho Hay quá Để cho nó tự động nó giặt Đi ra tắm rửa giặt đồ Giặt luôn bộ đồ của tôi Dạ Đâu đi đi Anh hai Vô à. Rợn dữ không ừ. Ông thiệt á Trời ông quá đáng quá hùng Hôm qua tôi thấy nhỏ ngồi giặt đồ thấy tội Giờ ông còn đài nó giặt đồ cho ông nữa Ba này thiệt à nó là còn trẻ Sức dài dai rộng Làm ba cái chuyện đại sự còn được Huống hộ ba cái chuyện giặt đầu cũng danh chặt Trời ơi ông vừa phải thôi Ông mà hành hạ nó quá nữa Nó về nó hành hạ là con gái ông à Cái gì sao Nó dám hành hạ cái tôi không Nó mà đụng tới một cộng lòng Lòng gì Lòng mi của con gái tôi ha Là tôi cho nó biết tay chứ đừng có nói Bất quá nó bỏ đi con gái ông bỏ giá Ủa tôi cần lắm hả Xin lỗi bà Tôi không có mê gã con gái của tôi cho tay đâu Con gái của tôi là học rộng hiểu cao Mà xinh đẹp nữa Hiếm gì thằng mơ ước là được lấy nó làm vợ Cố chấp khó tính quá Mày mốt con làm mắm luôn Cho bà thiệt tình Nè đã coi Trong người của cậu còn bao nhiêu cái hình xăm á Cậu dở ra cho tôi coi hết coi À tía thích cái này hả À để con con cho tía xem nha Đấy nè con Gì má Trời ơi Hả Má và anh hai không thích hả Đẹp mà à, đây nè cho mọi người xem nè Con chồng Đẹp không tía Đẹp đẹp cái gì Cậu giỡn mặt với tôi ra, hả Tôi nói cho cậu biết nha Tôi nè Không có ưa những cái người xăm mình Thần đất ơi Cậu về đây mà cậu xăm cái kiểu này Còn cậu tính làm dân anh chị ở đây hả Tía nói gì con khó hiểu Làm anh chị là sao hả tía Con thấy cái này đẹp mà Trời ơi Biết đâu biết đâu Anh chị á là dân thứ dữ á Là đại ca giang hồ á Biết không Giang hồ hôm bữa coi tivi nha trời ơi con thấy mấy người ăn trộm bị bắt á trên người xăm quá trời luôn có tía im im im hàm trong nhà nữa lửa tôi thấy sao tôi nói vậy mà sao cái này giống giang hô hả <laughs> không phải không phải giang hồ chứ là cái gì cha mẹ sinh sau để vậy đi người đàn hoàng tuổi tới ai mà đưa thân hình của mình cho người khác chăm nghĩ sao mà vẽ rồng vẽ rắn nhìn thấy mà phát sợ luôn vậy đó hả không đâu ở phương tây Xăm mình là thể hiện tình yêu nghệ thuật của mình Không có gì xấu cả Đấy là con rồng Đấy là chóm đồng ừ. Đều là biểu tượng của Việt Nam Có gì xấu đâu Nhìn kỹ đi tía ơi à, <laughs> Cậu lấy con Đẹp rồng mà. Cậu lấy trống đồng ra rồi yeah. Dạ. Rồi cậu à, che giấu cái sự giang hồ của cậu hả Ờ Tôi không có nhìn thấy cậu có gì tốt hết á Vậy mà sao con gái tôi nó yêu cậu Trời ơi nhìn cái bề ngoài thì bẩm trận à, Rồi tướng ta thì bự con à, Rồi nói chuyện với cậu tôi mỗi cổ gần chết Đã như vậy rồi mà còn xâm mình Cái kiểu này mà thiên hạ người ta dòm vô Nói thằng rể của ông chính tầng Âu Là giang hồ thứ thiệt Chết tôi không Tê tê tê ừ? Peter á nói xâm mình là thể hiện tình yêu nghệ thuật Chứ không phải là thể hiện anh chị giang hồ đâu tê Mày cầm cái mỏ mày yeah. lại nha nghe không Mày liệu hồn nghe chắc nó rượu quết mày rồi nó tính ờ, xăm cho mày luôn phải không mày muốn xăm không không dám vô lấy đâu tôi xăm cho mày muốn xăm con gì hả hả thôi ông ơi có gì rồi từ từ nói ông vô nhà uống trà đi để cho nó tắm đi trời gió như vậy nó trúng gió chết giờ đi ra đi tớ bà nó đúng chỉ này ông chỉ về làng rồi ừ, buồn ngủ gặp chứ mình chưa rồi đây chưa rồi kia mà đó nói con út nhi út nhi trời ơi mày hay quá vô nhà đi rồi nói chuyện với tôi đi Kiếm ơi à, Kiếm ơi Kiếm ơi Tía ờ, Con làm cái gì vậy Đứng yên đó Hai đứa bay cách xa ra Cách nhau ra bà thước Đứa nào tiếng tới cần tôi đánh què vô Có cần phải cách xa vậy ông Tía Cái gì mày Cần sao không cần Còn cậu Nghe tôi nói cho cậu biết nghe Chưa có cơ hội mà đụng chạm là sao Cậu có biết cái câu là Nam nữ thọ thọ bất tụng thần không là gì tía trời có nghĩa là người con trai người con gái chưa có quan hệ gì thì không được gần nhau cậu muốn làm rễ cái xứ việt nam này thì cậu phải hiểu cái văn hóa của người ta đi thấy nhập gia tùy tục trời đất ơi yêu đương rồi cưới hỏi rồi phải có người này người nọ rồi người lớn rồi tới hỏi đàng hoàng tử tới. chứ không phải yêu đương rồi à, thể hiện tình cảm rồi ra đường à, gặp nhau rồi hung hết nhau cái kiểu đó tôi thấy tôi ngượng lắm tía trời kỳ quá trời. người ta thương nhau mà tía bắt đứng xa như vậy Vừa sớm rồi Nè Nói với cậu một lần nữa nha, Nè Cậu mà tiến tới mà ôm cô gái tôi một lần nữa là tôi cho cậu ờ, lên đường luôn á Ông ơi Con nó mới về Chứ hỏi thăm gì hết mà la lối ôm sòm mà ừ, Ông đưa qua đây Bà hay quá à, ha Sao con về mà không báo cho tía má hay Sếp con mới đi nước ngoài về Bây giờ con mới xin được phép chạy u về nhà liền nè Mày giỏi quá ha Công việc ở trển không lo làm Về đây chị Trời không về không được đâu tía Con lo cho Peter lắm mà ừ, Trời đất Trời đất ơi Mày là cô gái mà mày ăn nói kiểu đó Rồi nó coi mày ra gì Trời đất ơi rồi bộ ờ, nó ở đây mày sợ Tao ăn thịt tao cá đâu hả Không phải Tía ơi ý con phải vậy Ý là con phải về đây Tại vì con sợ Peter Peter làm phiền tía đó À à à, à nói chuyện này được à Tía làm phiền anh thì có à? Ai làm phiền được tía Thôi Cậu nói gì vậy Ờ, ờ, ờ, à, anh hai ơi à, chiêu rồi à, chim bay về tổ hết rồi hả à, chim bay chim bay kìa anh hai ơi thấy con nào đâu giỏi lắm trong lãng dữ ha mày đi vô nhà đi rồi biết tao đi vô vô vô đây dạ mời ông với cậu dùng cơm cảm ơn chị ăn đi con Mấy ngày nãy ba đi công tác mọi chuyện ổn không? Con học hành sao rồi? Dạ ổn Sắp thi chưa? Con đang ôn thi ừ. Con nói ổn mà thấy con sao buồn buồn vậy? Có gì kể cho ba nghe đi Con ổn mà, không có gì đâu ba Nè, ngoài cái tình cảm cha con á người bạn nữa có đúng không ừ. và bạn bè với nhau thì có tâm sự gì thì nói cho nhau nghe nè có phải chuyện tình cảm của con với kim oanh không con nghe nói là kim oanh đã làm đám già ở quê rồi cái gì kim oanh sắp có chồng hả con nghe cái tin đồn này ở đâu vậy chính kim oanh nói với con cậu nói lúc đầu cô không có chịu nhưng gia đình vẫn ép cả Cậu sợ mang tội bất hiếu nên phải đồng ý Có chuyện này thật sao Dạ Một cô gái hiện đại như Kim Quanh mà bị ép hôn à Không Bà không tin đâu Coi chừng là con bị Kim Quanh nó gạt đó Không đâu Con thấy cậu nói chuyện rất là nghiêm túc hmm. thể là sự thật Vì tháng trước Kim Quanh đã xin nghỉ phép Về quê Rồi hôm nay lại xin nghỉ việc nữa Có lẽ là về quê để lo việc đám cưới đó Lại về quê nữa Con à <laughs> Tỉnh mộng đi Hay là con chờ người ta lên xe qua rồi mới sáng mắt ra Thôi mà Đừng có tự hành hạ mình nữa Con không dễ dàng bỏ cuộc vậy đâu Chừng nào á Kim Oanh chưa chính thức lên xe qua Con vẫn còn có cơ hội ừ. Thứ bảy này á Là sinh nhật của con Con định tổ chức ở đâu Dạ Con định làm ở nhà mình Ủa Sao không ra nhà hàng mà đãi Thôi Năm nào cũng đãi nhà hàng rồi con không thích nữa Mấy đứa bạn con nó nói là mở bạc ti ở nhà mình vui hơn Ba đừng có lo Con đã chuẩn bị hết rồi Con sẽ kêu nhà hàng tới lo từ A tới Z Vậy cũng được Con cứ làm những gì mình thích Thôi dạ. ăn cơm đi con ừ, Con ăn đi thể sống với những chuỗi ngày vô vọng như vậy được Không tình yêu, không tiền bạc Tại sao mọi người làm được mà mình lại không thể nào làm được Mình cũng xinh đẹp, cũng học hành đến nơi đến chốn Sao mình không có cuộc sống mãn nguyện như bạn bè vậy Tại sao mình không làm được Nhất định mình sẽ làm được Còn làm tốt hơn hai đứa đó nữa Mà anh Dương chị Thúy mời cơm Qua trễ thì kỳ Nên anh mới gọi em tới đón đó <laughs> Có gì đâu anh <laughs> Nghĩ cũng mắc cười thiệt ha Anh á thì gọi vợ chồng anh Dương mà anh chị Còn em á thì gọi bằng cô chú Tính ra anh Dương hơn anh có vài tuổi à Anh á không có gọi bằng chú được <laughs> Thì cũng đúng thôi Cô chú Dương á là bạn làm ăn của mẹ em Nhỏ tuổi hơn mẹ em rất nhiều Em gọi bằng cô chú quen rồi còn anh á, tính ra là chỗ làm ăn Đâu phải họ hàng đâu Mà phải gọi cô chú Gọi sao cũng được mà Anh chị Dương nhỏ tuổi Mà giàu ghê em ha Ừ Hai vợ chồng ông bà dỗ thiệt á Hai vợ chồng cô chú á, giỏi như nhau Làm ăn dữ lắm Không giàu mới lạ Em có biết cái câu Đồng vợ đồng chồng Tắt đi đông cũng cạn không <laughs> Nè em gật đầu đi ừ? Mình làm đám cưới rồi em về phụ với anh một tay Quản lý công việc Mình sẽ sống giống như anh Dương chị Thúy Em nghĩ sao <laughs> Anh hỏi như vậy bất ngờ quá à. Làm sao em trả lời được Để em về hỏi ý kiến mẹ đã ừ. Trời đất <laughs> Chuyện trăm năm á là phải do mình quyết định chứ Em lớn rồi mà Chuyện gì cũng hỏi mẹ là sao hả cô nương <laughs> Từ nhỏ tới giờ á, em quen vậy rồi Mẹ lo hết mọi việc cho em Cho nên chuyện gì em cũng hỏi ý của mẹ Thôi được Em cứ về hỏi ý của mẹ Rồi trả lời cho anh hay Tính anh thì không có màu mè Nghĩ gì thì nói đó thôi Anh lớn tuổi rồi Chứ không phải giống như ba cái thằng thanh niên giúp con Lúc nào cũng tán tỉnh Cũng nói lời yêu thương ngọt ngào Anh mà thương ai á Thì anh hành động mà Làm sao cho người mình thương Có cuộc sống vật chất đầy đủ nhất là ok rồi Đâu có cần đầu môi rất lưỡi làm gì trong khi cái túi thì rỗng không Con <laughs> nai này mà sụp bẫy Là mình ấm luôn Chào anh Ngồi đi Dạ Lâu quá không gặp Chú khỏe không <laughs> Dạ cảm ơn anh ba Nhờ ơn trời em vẫn khỏe <laughs> Công việc của chú ra sao rồi Dạ Dạo này công an làm căng lắm anh Nên tụi em cũng thu gọn đi bàn lại Dạo này tụi em bảo kê mấy cái vũ trường Mấy cái sòng bạc bên quận tư thôi anh chúc uh, cho anh ba dạng sự như ý Làm ăn phát tài <laughs> Chúc sức khỏe dạ. chú Dạ <coughs> Hôm nay tôi gọi chú ra đây Là có một việc rất quan trọng tôi muốn giao cho chú Dạ anh ba cứ nói Việc của anh ba cũng như việc của em thôi ừ. Giờ mà nhảy vào Dầu sôi lửa bỏng em cũng nhảy ừ. <laughs> vậy thì tốt Chú còn nhớ cách đây 3 năm Tôi có giao cho chú một cái nhiệm vụ là tìm một cô gái ở quận Tân Bình Dạ em nhớ chứ ừ. Ngày nào á em cũng cầm tấm hình Nên em nhớ như in vậy đó Mà cũng lạ thiệt nghe Em cho đàn em em á Dò la tin tức Tìm kiếm quá trời luôn Mà vẫn không được Ừ Chú hãy tìm lại một lần nữa xem sao Xem cô ta có xuất hiện ở đâu đó không Dạ ừ, Đây Tôi muốn chú tìm hiểu mối quan hệ của hai cô gái này Và đồng thời phải tìm ra cái chỗ trú ngụ của cái cô này Dạ yeah. Em sẽ làm nhanh chuyện này cho anh ừ, Vậy thì tốt Tôi rất tin tưởng chú Nên mới giao chuyện này cho chú Phải hết sức cẩn trọng Và nên nhớ Đừng để bức dây động rừng Khi nào chú có kế hoạch hành động Chú phải điện thoại báo cho tôi Dạ Em biết rồi Ừ nhớ đó Dạ Nào Dạ mời anh ba món đi Dạ Cứ thoải mái nha Dạ dạ sao á <laughs> Dạ thì bên nào kêu thuê bên đó Có gì đâu mà vợ chồng của chú thắc mắc <laughs> Khi nào á gấp gạo thổi cơm chung á Thì sửa lại mấy hồi hết <laughs> Dạ Tôi ờ, cũng đang tìm người ờ, để đối giúp Chuyện của tôi với cô ờ, tiểu thư này đây Nhưng mà nàng không chịu Thôi vô nhà đi rồi nói chuyện vô tiếp Vô nhà đi Dạ mời Xin mời mà vô Wow Anh chị thiết kế căn nhà này đẹp quá Nếu mà công việc làm ăn ở đây ổn Tôi về bển Bán bớt mấy căn nhà Đem tiền về đây Mua miếng đất rộng một chút Xây nhà Rồi lấy vợ luôn <laughs> Anh yên tâm đừng có lo Muốn làm nhà thì cứ nói với tôi một tiếng Em tôi là kiến trúc sư mà Cái nhà này là chính đã thiết kế cho tôi đó Wow chị thì may mắn quá <laughs> Mai mốt mà tôi xây nhà Để làm phiền anh chị Ở đây tôi thì không có quen biết ai <laughs> Thuê làm người thì tiền mất tật mang Không sao Thôi mình vô dùng bữa ha dạ. Chị chuẩn bị Bỏ xong vô. hết rồi Mời ngồi đi Cháu ngồi đi Wow Cô Thúy nấu đồ ăn ngon quá à Nhà con mà ở gần á Chắc ngày nào con cũng qua <laughs> Chỉ tiếc á, là nhà con xa nhà cô quá à <laughs> Nhìn không cũng đã thấy ngon rồi Chị Thúy không những nấu ăn ngon Mà còn bày trí đẹp hơn cả nhà hàng nữa <laughs> Chú quá khen Nhà chị ở gốc quế mà Cái chuyện mà nữ công gia chánh đó Thì được truyền từ đời này sang đời khác Với lại á, được mẹ dạy dỗ từ nhỏ nữa Nên cái gì cũng phải biết làm hết <laughs> Bà xã tôi á, nấu ăn ngon lắm đó nghe Đi đâu tôi cũng nói Nhất vợ, gì mới tới trời <laughs> Sau này mà em có vợ Nhất định phải học hỏi anh câu này <laughs> Em á, em không có giỏi giống như cô Thúy đâu Em nấu ăn dở lắm Không sao đâu Nấu dở thì từ từ học hỏi Với lại mình có thời gian đâu mà nấu nướng Em mà lấy anh đó Thì chỉ có thời gian dành để đếm tiền là được rồi <laughs> Mời Mời mọi người Dạ mời mời, mời. Dạ. Tôi thấy miếng đất của anh chị Bình Phú Mỹ Hưng Không nên xây khách sạn Nếu tôi đầu tư vào đó Tôi nghĩ anh chị nên nghiên cứu lại Sao ờ, anh lại không thích cái dự án xây khách sạn của tôi Khu khách sạn nổi tiếng ở thành phố này Nằm bên khu Phú Mỹ Hưng Cả thế giới khi đi du lịch tra trên mạng Đều biết về khu này Mình xây khách sạn bên này Thất sách về mặt quảng bá thương hiệu ra nước ngoài <laughs> Vậy ờ, theo anh á biết đất đó mình làm gì ờ, thì khả thi Bên quận 7 này Chưa có một cái là nướng nào đúng điều Toàn là quán nhậu bình dân ừ. Tôi muốn xây một khu giải trí gồm có làng nướng, sân tennis, hồ bơi, à. karaoke thành một khu ăn chơi khép kín. Anh cũng biết á, dân quận 7 này toàn là dân đại gia không? Mình làm mô hình này là hút bạc. Ờ. <laughs> em thấy chú Khang nói đúng đó anh, hay là mình thay đổi kế hoạch đi. Khách sạn dùng này á cũng nhiều rồi. Mô hình á mà chú Khang mới vừa đưa ra đó cũng chưa có ai làm hết mình mà bắt tay vô á là không đụng hàng với ai Anh ờ, nói cũng có lý Có gì để tôi ờ, nghiên cứu lại nghe Anh biết á Tiền bây giờ thì kiếm rất khó Mình đầu tư dù lĩnh vực nào Phải chịu khó nghiên cứu cho kỹ Hồi còn trẻ Thì còn bập chập Hiếu thắng Chấp nhận năm ăn năm thua Là nhào vô làm liền Bây giờ lớn tuổi rồi Ở tuổi này thì không còn sức đâu mà làm lại từ đầu anh chị thêm nữa có đúng không <laughs> Quế Nhiên à Con á còn suy nghĩ gì nữa Tìm một người đàn ông á Mà chất lượng ở Sài Gòn này á Không có dễ đâu nha con <laughs> Con á mà cứ đứng núi này á Trong núi nọ đó Người khác á họ hốt mất tiêu á Lúc đó đừng có ngồi khóc nha con <laughs> Anh Khang còn trẻ mà biết làm ăn Con còn lo gì tương lai sau này nữa Ba mẹ của con có người rể như anh Khang đây thì chắc chắn ông bà cũng an tâm mà hưởng tuổi già <laughs> Quý Nhiên á, là người thận trọng ừ. Chính vì lẽ này mà tôi mới quý Còn những cô gái khác Thấy tiền là nhào vô như con thiêu thân Đội <laughs> đàn bà con gái này Không có lọt vô mắt tôi được đâu Tía ơi, hôm nay làm việc gì tía? cậu uống miếng trà đi Chờ chút xíu rồi tôi giao việc cho làm <laughs> Tía ơi ừ? Hôm nay giao việc gì khó khó nha tía <laughs> Ngày hôm nay làm việc dễ lắm Còn không cần cố lên vẫn làm xong được <laughs> ừ? Có em anh ở đây rồi Còn muốn làm em anh thấy con giỏi luôn á Tự tin quá ha chờ chút xíu đi Rồi tôi giao việc thử coi có làm xong không <laughs> Tía nói đi tía Con nghe nè Vậy là hôm nay giao việc Làm không có đủ đô phải không Rồi Tôi sẽ giao <laughs> Cậu á Bữa nay leo dừa <laughs> Trời Thái với tôi dài hoài để tôi kho thịt Với lại uống nước Tía à, Tía ơi còn chuyện gì khác không tía Thôi tía giao gì khác cho Peter đi Nha tía Con leo cái dừa hả Trái nào Peter ơi vậy Leo dừa dễ hả Con nít sáu này 5 tuổi leo còn được Nè Nãy nói là giao việc gì khó khó Việc dễ làm dễ quá ha không Ông ông Nó không quen vậy sao ông kêu nó leo cây dừa cho được ông? Làm đi Không có thay đổi gì á Trời tía, tía nói đúng á Mấy cái chuyện này dễ họ cả tía ơi à, Thôi để con chạy qua hàng xóm á Con kêu mấy đứa con nít nó leo lên nó hái cho Tía mấy hoài luôn Ha Tía Rồi à, Tía giao việc khó hơn cho Peter đi Dẹp dạ, về chỗ ta lanh hả Tính kiếm chuyện hả Nè Muốn làm rễ cái xương miền Tây này Phải biết leo dừa Không biết leo thì Không có cửa làm rễ ở đây mà leo lên đọt dừa cao ơi là cao ổng mà leo từ đây đến chiều tối mà lên được nửa cây dừa con chết liền nha mày nín nè à. mày nói lát nữa tao cho mày leo luôn à dạ thôi Tiếng... hết tài lanh giỡn mặt